bác trường bán rồi Cảm mọi người là chờ đợi mình ở trung tâm ờ, hội trường nhà văn hóa hôm nay mình cũng đưa món quà vào để gửi tặng cho tất cả người dân bản đấy các bạn thì như bữa trước anh em mình mua đồ đồ ăn và nấu ăn thì các bác thợ đấy thì mình chỉ ờ, có một một cái một cái ờ, để cho mình ấn tượng của các bác thợ xây à, hôm đấy mình mua mua cá các bạn mua cá biển vào để nấu ăn cho mọi người thì anh anh anh thợ xây anh cũng đã đưa quan anh ấy đến anh bảo hôm nay cho cho quan anh ấy đến để tí cho ăn cơm cùng với cơm hôm nay có cơm cá các bạn cá biển thì ờ, người dân ở trong bản này để mà đi ra ngoài thị trấn để mua được cá biển thì chắc là một điều rất là khó và mình đã hứa với với anh đấy là hôm sau mình có điều kiện thì mình sẽ mua tặng cả, cả bản luôn một lần nữa cá thì hôm nay à, mình đã đã làm được việc đấy hôm nay mình đã mua rất là nhiều cá các bạn cá mới là cá biển này đấy. cá biển mới là muối năm bao muối và cùng à, cùng với hai thao, hai thao cá biển hai thao cá biển rất là lớn để vào à, vào vào tặng chia đều với tất cả 55 hộ gia đình trong dân bản đấy các bạn à, so bà tu đồ riêng thì bắt đầu nó sụp Việt Nam đi ta vậy à bà bà đang bộ buộc tu đồ riêng thì gì dạ, giờ à, bê xì công san này đã kì bê xì công san này đã kì tất cả là cá biển các bạn đấy cá này ờ, mình anh em mình ừ, ừ, ừ à, để em nó hư, hư từ nhà vào này à, ờ, mới là năm năm bao muối năm bao muối nha các bạn để mọi người để mà cá dân bản là đều có cá ăn vào trong một ngày thì rất là khó khăn à, theo anh em mình nghĩ là rất là khó khăn với mọi người đấy vì đơn giản với người người dân bản chỉ cần có cá khô cá khô là một cái điều đã là rất là xa xỉ mới họ rồi các bạn hôm nay anh em mình đã mua được ờ, rất nhiều cá biển để ờ, vào tặng các cả bán luôn cả bán tất cả mỗi ờ, mỗi nhà mình cũng tính số cá này là mỗi nhà sẽ đủ 6 con cá một gia đình vì có nhà rất là nhiều các em nhỏ các bạn so bà con đồ ao là panatu được riêng này sông ca ca giả bài bút ca sệt bê xịt không, câu Sunny để bôi, đợt Sunny để bôi để mới đi bay. Hả? À vậy. Con được con tu đủ. Hả? Mà tèo, các anh nhà à, bà xoa. Và tiền đã? trông xa cụ. Set. Ai bê sự. Set set. Hả? Tại mấy ta lù à? À, nó là. nhà katanya apa lagi? Hôm nay là hôm nay là cả dân bản các bạn, cả dân bản là được uh, nhà anh đến 50 năm hộ gia đình là đều được uh, cá cá tươi nha các bạn, cá biển đấy. đấy. À, các anh nhà này. À, Mateo, so sa cuối mới ta single à, set á đó. Đấy, một gia đình sẽ là 6 sáu con cá như này. Đấy. À, con cá như này. Và chúng ta xếp Mai Xếp, xông sang của xếp bên gì Mai mai là mai là Mai Xình, xông, à xô bà đây bác trưởng bản đọc cho cho mọi người à, à, lên lên nhận đi các bạn đấy. tránh ở nhà có nhà không. Thì à, mình anh em mình mua hơn à, à hơn 300 con cá trước mắt là mình cứ mỗi nhà 6 con á, đấy thì à, à, đủ đủ số cá cho tất cả các bạn luôn sệt á bà xoa ờ sệt các nhà mới là sệt Quan đủ cho bà con nào chơi Đấy. nhà anh có ở trong à, một ngày cuối tuần mong mọi người à, à, tất cả đều có luôn các bạn Các cô với họ thì người dân là có ăn rồi các bạn những cá biển cá tươi như này thì rất là rất là nghĩ anh em mình nghĩ rất là uh, ít gia đình có điều kiện đấy các bạn đấy quan trọng là là cá cá tươi nha các bạn ấy Rosalia Tocohondo. Ah, você vai ajudar. Número 5, Maria Tutulana. É. Cecilia Maleso. Número 7, Ana Navamba. Está aquí, Número 8, Luciana Congo. ¿ah? hai thao cá, hai thao cá. Hơn hơn 300 con cá các bạn. Josefina Silepo. Número 3 en Josefina Choya. Número 14 Cristina Epo. Có cá biển à vui này. Đây. Đây. Maria de Fátima Miseira. Hoje vai pro Parabéns! E nesse laço... شارع من الاشد فاطمه غالي cá to này các bạn đấy cá, cá biển đấy người dân thì chắc là không không bao giờ có gọi là để đi có tiền để ra thị trấn hay là mua mua cá về như này đâu các bạn ạ. enda awosa lusinga Rume kwanaenda nyuma Diana Gwanja. Rume kwanaenda nyuma. Ya kilemo. Tama tama. Nghĩa là nghĩa là sao? Vừa biểu các bạn ạ năm năm họ gia đình đấy, anh em mình đếm rồi mua cá mình đếm rồi mỗi người à, mỗi gia đình sáu con đây đấy ra đây đấy ra ra đây đấy ra nhau với các hình cây á văn đồ áo là tia ba xia ba xia tiên à tia san này có lạ à nào phích anh phích anh đi phích anh đấy Tiesa nih. Bây giờ là muối nha các bạn đấy. 11 à 11 à 11 gia đình một bao, mình mua à, 5 bao là bán này có 55 à, hộ gia đình là để mọi người chia. Tiện, tiện qua thứ bóng à, các bạn ạ, tiện là tiện có túi bóng bảo các em đấy à, chia cho tất cả mọi người ui giời đấy alo tây à tây bê xỉ con đùa tây anh à xa nỉ mấy con nhà bên à đó là tây đấy mọi người bảo mọi người đấy quá có cá rồi giờ có muối nữa José. Abre, abre. Sai, mete aquí, mete a tierra, tú, Sani, mete Abri, Dale. Mete 사고 사고기 오늘 가자 오늘 đấy, muối đấy. đấy muối các bạn đấy muối đấy, cá nào mà cá không ăn muối cá không ăn muối là cá ươn <laughs> này có muối có cá rồi đấy. biết là sao rồi biết là sao rồi sao rồi Paso, sí. Tiene show aquí. Aquí, guarda. Sago. Página, aquí lagi, show ya, ah, lagi. bà con nhà này là có cá cá tươi rồi muối nha các bạn đấy mọi người mình đang bảo mấy em à, thôi phát cho mọi người để cho khỏi à, khỏi mọi người lộn xộn đây mỗi mọi người xếp hàng vào có người đưa đến mỗi người một túi túi uh, túi muối cũng như là túi cá thì tất cả những phần quà này là của một em à, em gái à, xin phép là giấu tên những các bạn em gái quê ở trà vinh thì em nói là nhà mình mua gửi tặng tất cả người dân giúp em thì em xin phép giấu tên những các bạn em gái quê ở trà vinh xin phép giấu tên là gửi tới toàn bộ người dân ở đây cá cũng như à, muối cho 55 hộ gia đình trong bản anh em mình đang hỗ trợ những các bạn tất cả mọi người được quá lagi, Bocah. Boleh patah lagi. kamu <laughs> đâu bà bắt đầu vọt bắt đầu vô xe cô là sentico mù không à tôi được anh muito obrigado por quando ia Hoje o povo é minha festa. Tem festa, tem salão. Muito obrigado. Messi. <laughs> Trời là sao mình đã à, mình đã bảo à, à, bác trợ hỏi bác trưởng bản là bác đã à, bao giờ có cả cả bản đã có cá tươi ăn như này chưa cùng cả tất cả người dân bản thì bác bảo chưa có các bạn chỉ hôm nay mới là được cả bản đều có cá tươi ăn đấy các bạn ừ, thì một lần nữa anh em mình À, thay, à, cũng à, thay mặt người dân xin cảm ơn một em gái à, giấu tên quê ở Trà Vinh đã gửi đến tất cả à, số cá cũng như à, muối đến cho à, gửi tặng